chào mọi người nghe Sau 2 năm thì uh, mình quay lại Tây Ninh Và cây mít uh, Lúc trước mình chia sẻ với bà con thì hiện tại thì cùng vào mùa này Vào mùa uh, à, kết trái và mùa thu hoạch này Nên là cùng rất nhiều, nhiều quả Còn vườn mít uh, à, hôm trước mình uh, chia sẻ với bà con thì hiện nay uh, chủ đất đã đổi sang giống mới tất cả là được thay thế bằng à, mai và những cây cây mới ngay mít mới ngay còn mít cũ thì à, đốn hạ hết rồi lấy cây bán để cho người ta làm thuốc rồi <laughs> đấy, vườn mít hôm trước mình chia sẻ bây giờ thành à, như thế này đấy hai năm rồi hai năm giờ mình mới trở lại đấy hai năm à, quay lại tây ninh thì à, mọi thứ đều thay đổi chỉ có cây mít này là vẫn cứ à, nằm đây chờ mình à, lên quay video rồi chờ mình à, xin vài quả đưa về thôi chứ năm nào mình lên thì à, mình cũng à, lúc ba bốn quả đưa về nhà <clears throat> năm này thì à, hai năm mình quay lại mà do bữa nay mình à, thấy là mít chắc còn non đấy nên là thua rồi không có cơ hội để à, xin mít rồi đấy chứ không phải à, mít này thì phần đa chủ nhà cho chứ người ta không có mua bán ngay chứ không như mấy ông trên cái nhà em trồng mít thái năm bản được nhiều chứa à hai triệu trên trái mẹ đây có mấy chục ngàn không, không ai dòm này Đấy. hiện tại thì à, cái à, mảnh đất ừ, chủ nhà hiện tại đã chuyển sang làm dịch vụ à, bán cà phê nghe bà con ở tây ninh này, ai có uống cà phê thì ghé quán thưởng thức nghe đấy lầu khiếp rồi đó chị chủ quán dễ thương lắm đây mình vào mình quay sơ quán cho bà con xem này mình kết thúc video vì có công việc